cho anh biết anh giờ đang đúng hay sai mà sao cô chấp tim cô anh cứ nhớ hoài như những kỷ niệm không vui như một người tốt thương mình là anh quá ngông nên từ làm trái tim đau giờ đây như thế nào vẫn lên lùng trần yêu ai vẫn đi về chỉ một mình chỉ biết tìm quê hết quãng đường